bà đang đang buồn đang cái cá đồ mà ngồi ở đang bừng nè dễ đấy hả chụp ảnh đi của ba ba hả bắp bắp chụp bắn kem đấy sau khi uh, review uh, à, thập phướng lần thứ nhất thì uh, hôm nay Adam sẽ lấy rất là nhiều Chấp, chấp, rồi. À anh em à, vô tình nhặt được bị kíp đấy rất là phê luôn hai cứng này ui trời dạ. tôi thả thả cho tôi thả thả đem chủ những cái thao này này đem xuống đây thả này anh em à, đang làm màu à. Wow Rất là mạc đó Đi ra đâu, đi ra đâu Đi À, đằng kia anh em đang ờ, làm thịt cá chân à, Rồi vậy quay xa tới quay gần ờ, cũng được Vi phạm chính sách của Youtube mời mình nhạc cái đi, đừng có rồi được à, Được đặt bao clip à? Mình nhạc ta buông Xe chứ, tìm xe chứ Cái rửa mới ra ngoài ao tôm sú tôm sú chứ không phải tôm suối nóng luôn á wow. Thầy ơi, hai người đứng kèm anh đi Để lên anh Rồi hai người đứng kèm luôn Đây, sau khi chơi chế thì nửa à, này sẽ đem à, đi nướng xách xách kia nó vô trơn được gạt bếp nào có đây đây là đá đá sâu quá là tuyệt vời tôi tôi giật em em đứt là đi anh tôi muốn lên Ngon quá ơi. Ôi. Cuộc à? vui à, sắp sửa bắt đầu rồi. Chị ngồi quá vậy. Ngồi đi. Của chị nhảy xuống dưới buộc đó. để buộc cái ghế bên đỉnh này. Đâu đó đi. Em qua ngồi đi. chẳng đâu. Đi đi. Ăn rắn qua đây. Được rồi. Về ăn ăn. Đi. Vô vô vô. Anh ơi về nhà ngay, gia đình đang rất mong tin anh. Ôi <laughs> à, lên phi cái sướng thật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 bên đi ờ, hồi lăng ba đây cháu rồi còn ba trong điện không đây bia uống chứ uống chứ ba chơi quá tỉnh đâu bên vòng ba chứ bia quá ư lý nữa à dạ. lý ờ, này lý này đi xin luôn chứ rồi chụp phá này vô đây đi cả mươi ngang rồi một hai ba vô

nhưng mà dập được không không dập được mà dập có thể là phải dập đó cái gì cái ní hả dạ cái gì là cái gì cái gì đấy dập đi đó có là đang lấy cái mùi đó đi dạ, đó đâu cả cái chân chín nhiều loài lắm đây nó không hồ thôi đi lấy mà đất vàng lấy ra đây này dầu đây em ơi mày không được việc đấy rồi. Vâng vâng. Hãy bỏ đi sao Đây, đi muốn đi đi mình. Dạ. Hay được. Nếu. Thế nhà con đi với đúng rồi mang Trung Quốc nói chứ xuống ngày cuối công đi cho khỏe rồi mà gọi là đó chân uống nướng cà trê nướng đó chân mày chân giờ phải trê mồm ăn được tao biết mày dạ. làm làm cái đấy làm cái cho còn trắng vô à. <laughs> anh đặt tế. Anh Đức có một kiếp. Tôi phạt đi, phạt đi. Anh Đức làm gì làm cho đi mà gọi là một kiếp. Tôi phạt, phạt, phạt. phạt người lạc người lạc phạt đi chúng tôi xây rồi tắm <laughs> ờ. thôi tắm đó rửa rửa cái cái cái tủ rồi rửa không đấy nè cái tủ nó cho sạch rồi kéo ra mà cái cái ăn to cái miệng cái miệng thứ nhất cái miệng thứ hai là sạch <laughs> cậu đi gì ăn miệng cuối lắm <laughs> hợp lý này sao mình lên <laughs> sóng còn có thể ăn đó bấm lò ở đó quá bấm lò ở rồi sao rồi chứ anh được còn không sao đấy con tôi này rồi hết rồi lên lên lên lên người nó đây <laughs> cái đi nó biết đấy đi lên là dưới dưới đừng vinh bán mẹ mình là nó <laughs> còn cả chục mẹo quá phải còn mẹo đó à lá chim chim đấy à. ừ. rất là ngon đó các bạn ừ đây à để nó để nó ăn như cả chân nướng hả nóng à để nóng ai bà mới mà đây toàn ăn với hiện mấy cái bà rồi đấy ai hụt trăm ha đầy gió đầy gió đầy gió ngọt khác chồng ăn được anh cũng là lão cũng là lão gạo cá chinh ôi về cả phòng lớn này ai về đây tránh ơi anh anh về đi đó cái gì? bắt mà đảo còn còn bảo không? Có đó, có đó. Ui da. Đây ập mau, ập mau đi, ập mau đi. Mau không? Không mình mình bỏ, đưa thì bỏ vốn, bỏ luôn ai bò điều mà quá. Đúng đó bò ăn bò. Không ăn bò. Ai bò? Con bò con này, con sủi. Bắt mất con sủi con sủi đâu đã chứ. Không ta đang dụ cái bà ở ngoài xe rồi chuột ra xe lại vô đây ăn được. Còn không mình lấy. Mình dùng cái chén này mình múc nè, Có cò bà cò bà. Có bà. Mình đi tạm đó. Trong lúc chơi mùi là trong mùi đó. Chưa nãy con sủi đấy. Đây. Đây ai mà ăn bẹo được á mang cái đầu cái riêng mà cái clip này là ngày mai phải đăng liền ờ, không cuốn á đăng lên là kêu gọi là chứ ăn được hẳn là lâu lắm lâu rồi chị lắc lăng rồi đâu lắc lăng rồi đâu qua chân nóng nó lăn dòi ghê đó lăn rồi đâu mà vả xin đấy vả nó còn bực đấy bực xuống là ghê đấy bảo tú à con suối này để đó để đó đi đó à, lên lên thả không ôi này đi trơn đi ดี๋ยวมันดวกูดานหลอนมันเรือ con đi dẹp anh đi trời mưa đâu mà anh em phải uh, à, thu dọn đồ để uh, về thôi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo <laughs>